đẳng trong rồi con đẳng trong rồi con đẳng trong rồi rồi đó là đó là đó là Thank you. mày mày rõ mày chơi luôn khô máu luôn tàn sát luôn tàn sát hết luôn mẹ tôi không còn gì để mất đâu phải không không còn gì để mất hết rồi đánh khô máu luôn chơi cái đầu với nhau luôn á đến mà lát được lát Dạ em em em bay đây nè Này là cô mẫu luôn Lên lên lên Cô mẫu luôn tao dạ, dạ. tao Này đánh kiểu mẹ hơi hơi bị cục xúc quá nha Hơi bị cục xúc luôn nè Nga Nóng quá nha Tầm này ai mà gặp tôi là hơi hơi bị nóng đó nha Nga Thách tẩu thách đồ gì hơi bị căng á Tôi tôi tôi chơi hết luôn á Bruh. Sao? Tụi em tin sao? Được. Đó mình ra. Để nóng mà nóng chết đâu đúng nha. ទៀតមុខមេសានថាត់តាមចូលមែនចូលមែនកាន់đại cơ hội nha anh em ơi đại cơ hội đó ơi nóng nóng quá anh đã sắp bắt đó đó giữ cái đầu lạnh lại giữ cái đầu lạnh lỗi chứ tội béo ai thì tội béo chứ tôi đấy <laughs> cầm đào cầm đào cầm đào tao thì nó ma chết nó níu là tao đau lại từ đầu đó cũng ra ra ra cứ chạy đi chạy đi ê ê ê ê ê ê ngon mày đứng lại đi nè nè nè nè nè nó hết e em cứ bắn đi nó hết e cứ bắn đi hết flash rồi đến đi ăn máu à ăn máu à ăn máu à hai giây hai giây nè nè nè nè ơi tục súp luôn nè nè vui là đang đang bực bực trong người đúng nè đang nắm chân mình đúng nè ai ai ai có gọi là doctor thanh thì cho quả doctor thanh thanh nhiệt cơ thể không lo gì lắm cô mố hả bỏ mẹ bỏ mẹ hết nóng mà hết nóng rồi thích rồi đây đây đây đây đây nghe nghe tôi nó hơi bị nóng đó nghe nghe ngon thì đứng lại đi ngon thì đứng lại đi bị đòn rồi bị đòn rồi Ui, bị đòn rồi kìa Sao sao sao Mới gì nói còn Có luôn Kéo hết về rồi, Kéo về bẻ xuống, bẻ xuống Bẻ hết rồi, chưa cuối rồi anh ơi Giết ngay, giết ngay Đây Cá lát, cá lát nó đi dễ lộ lắm anh em tới được không tới được trồng đao anh em ơi cầm đao anh em ơi giờ bây giờ anh em ơi giờ gá làm làm mẹ làm mẹ hai chết rồi hai ôi hai ông này chịu quá rồi chịu quá rồi chịu quá vậy là hai rồi hai sát rồi trọng trách tuy không có chịu áp lên mà mấy ông này chịu áp lên là sai ấy chạy chạy chạy chạy đi chạy ơi chết rồi, không đánh luôn nhở sao không không không đánh luôn nhở chạy luôn rồi phệt luôn ta nãy ờ, ông ông leo nam không đánh cái chiếc đánh mình hút máu là không à cái này của tao đời nha xí à xí à cái này thì sao boom oh wow wow wow wow oh yeah Ờ, mình thua anh em nhá, mình thua rồi nha anh em. 50 ở trên, 50 ở trên đúng không? Bây giờ mình sẽ đồng. Mình thua, mình thua ở game 100 rồi. Game 100 rồi mình ở đây đúng không? Nè nè nè nè nè nè nè nè. Đang lên đi không? Ê. Ê, thấy luôn rồi. Bye đánh nhiều ờ, gồng rồi Ủa, thông xuống nhà chưa? xuống nhà chưa? Đợi đi, mình đổi gồng Ba gồng Đây, đợi anh em Cho Béo, béo, béo, béo sau, béo sau Vô góc đó đi Vô góc đó đi Cái thằng này có thể chết Xuống anh, xuống anh, xuống anh chơi chơi ra khỏe ra khỏe ra khỏe mà anh ui ra ơi ra ơi chơi chơi ra ơi này đúng không dung dung dung dung dung dung dung dung Ê, bà con à, cái này là mấy pha này là đây là hay là bà con. Khoan khoan khoan khoan khoan. nè lên đây tôi máu lên đây tôi máu nè à, rắn này khỏe quá con rắn này rắn này khỏe quá rắn ơi vô nữa rồi anh em ơi rắn ờ, rắn ờ, mẹ này chưa có em trong đuôi trong biết chạy trên không ui ui trời ông luôn á ơ ơ lão kìa lão kìa tẻ tẻ tẻ tẻ tẻ tẻ tẻ tẻ tẻ tẻ em ơi tẻ em ơi tẻ em ai chết mặt ai béo à ủa đông này bên mất à Ồ, béo với tôi à nghe hay thế ông bạn ơi Ôi trời bảy bảy bảy bảy bảy bảy bảy bảy bảy bảy bảy rồi em đẩy đi đẩy đi nó lên rồi kìa bốn rồi bốn rồi bốn rồi ui ông leo na bảy rồi coi coi coi nó ăn ăn dữ ăn dữ chân thằng thằng cát là đỡ này dữ thằng béo ờ, thằng béo thằng béo đẩy đi đẩy đi đẩy đi nó đang về nó đang về hai nè nó đang về sau nghe nghe sau nghe thôi về thôi về bỏ tay à bỏ tay chịu chết tay rồi á à, con rắn nó khỏe quá từ nha từ từ nha rắn trong rồi con rắn trong rồi con rắn trong rồi rồi đó là đó là đó nó nó đây đây đây ra đây ra ăn gửi hết vô luôn con nào cũng nói về quan niệm vô ra gì tỉnh nhà luôn nè chẳng mạnh mà tại để canh ấy cho mình có người chơi nó đâu không có người mà chán winner winner winner winner à. thì anh uh, anh lên nít nè rồi để em vô hỏi luôn